đóng cho tàn anh muốn thương cho thâu tận trời cao xanh rằng tình yêu em sao giống đời đóa phù dung sớm nở tối tàn xót xa duyên mình chưa thắm đành giờ sao xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trăng nước hiền hòa ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà ngày nay đành bỏ anh canh vắng bơ vơ sầu đau người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu em biết chăng em thức nào yên nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay người phụ đời anh khi đã cạn chén tình say để lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ làm cô? nhau đón đưa em về nhà trăng nước hiền hòa ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà ngày nay người đành bỏ anh canh vắng bơ vơ sầu đau người đành bỏ anh quên phút ta lần đầu trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu em biết chăng em anh ngủ nào yên anh thức nào yên nhiều khi cố thêm chuốc vào lòng những ưu phiền âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay người phụ đời anh khi đã cạn chén tình say để lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ làm cô nhau lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau chàng cùng lứa chúng tôi cùng đơn vị thương mến nhau chung một to giã từ sài gòn yêu nửa đêm tâm sự linh kiếp tha hương độc hành vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần ai được là bao hỏi em em lại khóc bàn tay xin níu lại xin thời gian chưa qua mau ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấp ba lô nặng lắm thẳng trong chúng tôi đứa nghiêng vai ngồi tiếc nối đứa quanh tay nhìn trời xa nhau trong vài giờ không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi anh ơi gió sông hương lạnh lắm phải chẳng sông núi lành hay tại vì anh xa em bao nhiêu thương nhớ dáng đầy bọn tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn riêng vẫn vương khói thuốc chưa lần châm môi chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi đêm nay viết cánh thư tình đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa ý giờ buồn người ở phương xa vẫn vơ từng đêm qua đời trai nghiệp linh biết đi là gian khổ nhưng vẫn đi cho thỏa chi mấy thua được làm quen đó đây sông cùng núi chia sẻ lại được bao nhiêu có yêu thương thành phố và yêu thương núi rừng mới là người trai hiền thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trai hiền cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em từ khi quen biết đến khi em xa cõi đời chúng mình không một lần vui chuyện tình hai đứa vương bao khổ sầu và bao chua xót hãy tin lần đầu tiên ngày em đã trời chưa nguôi nắng khổ đau chưa lắm tôi hơn đã được tin người yêu mất nhận thức trẻ phú tương lai cuộc đời cả trời ấm u ngưu lan cùng trực nữ còn trông thấy mặt nhau mình mang nắng cõi sâu đến thừa nào mới biết tin người mến yêu đến kiếp sau cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em lòng em hãy biết chắc không nỡ xua đuổi người đã thiệt thua tự giao đó nhất thức chế phủ tương lai cuộc đời ai thắng ai đây gian cùng chiếc nữ còn trông thấy mặt nhau mình mang nặng cõi sâu đến thừa nào mới biết tin nhau xin chờ tôi nhé người mến yêu đến kiếp sau cho tôi một lần thôi được thăm viếng chồng em hãy biết chắc không nỡ xua đuổi người đã thiệt thua tự giao đó nhất thức che phủ tương lai cuộc đời ai thắng ai đây chồng em hãy biết chắc không nỡ xua đuổi người đã thiệt thua tự giao đó nhất thức che phủ tương lai cuộc đời ai thắng ai chiếc khăn tay cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm bên ấy có người ngày mai ra trận bên ấy có người ngày mai đi xa nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm theo mãi bước người đi hai người chia tay nói điều gì mà hương thầm vương vấn chung một lớp cây bưởi sau nhà ngát ngá thương đưa dấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm bên ấy có người ngày mai ra trần bên ấy có người mãi đi xa nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm theo mãi bước người đi hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi người đi hai người chia tay sao chẳng nói điều mà hương thầm vương vấn mãi không trên cát lỡ cũng vì em xa mà thành điều nhớ nao lòng anh sống không còn em đi học ngọn gió reo buồn buồn chồng nhắn mù nhắn mù ô con bướm vàng không đầu câu ca từ thời thơ dài ru sang sông quê trường làng con đò trên cát lỡ cũng vì em xa mà thành điều nhớ nao lòng sông quê trường làng con đò trên cát lỡ cũng vì em xa mà thành điều nhớ nao lòng thăm quê mưa xa giông chiều nước lũ bầu trời âm u xuồng ba la chẳng nơi neo tìm người em yêu cô hàng xóm thuở năm nào cây trứng cá chung rào bao kỷ niệm thời thơ âu bây giờ em đâu sao quanh đây toàn nước lũ chìm vào phòng ba làng quê tan tán điêu linh tìm người em thơ xưa cùng cấp sách chung trường cây trứng cá trôi rồi nay biết tìm em nơi lũ dân cao gieo đau khổ nghen ngào nước lũ tuôn trào làm ruộng hoàng sơ xác nước lũ vô tình mang hình hài tàn tóc em ơi biết em phương nào để ngõ hồn anh bê tai cây cầu tre năm xưa hai bên đồng lúa trổ mà giờ nơi đây buồn hiu hạt nước mi mô rào nhà chung sân đâu tàn trứng cá anh ngồi cơn lũ cuốn đi rồi đau xót này anh sao về thăm quê mưa xa giông chiều nước lũ bầu trời âm u xuồng ba la chẳng nơi neo tìm người em yêu cô hàng xóm thuở năm nào cây trứng cá chung rào bao kỷ niệm thời thơ âu bây giờ em đâu sao quanh đây toàn nước lũ chìm vào phong ba làng quê tan tác điêu linh tìm người em thơ xưa cùng cấp sách chung trường cây trứng cá trôi rồi nay biết tìm em nơi đây lũ dân cao gieo đau khổ ngang ngào nước lũ tuôn trào làm ruộng hoàng sơ sát nước lũ vô tình mang hình hài tàn tóc em ơi biết em phương nào để ngõ hồn anh tê ta, cây cầu tre năm hai bên đồng lúa trổ mà giờ nơi đây buồn hiu hạt nước mi mô rào nhà chung sân đâu tàn trứng cá ăn ngồi cơn lũ cuốn đi rồi đau xót này ăn sao rào nhà chung sân đâu tàn trứng cá ăn ngồi cơn lũ cuốn đi rồi đau xót này ăn sao nguôi buồn chiều không tên hoàng hôn buông nhạt nhòa chỉ còn lại đây hương kỷ niệm của ngày nào đường xưa vắng em cho nỗi nhớ dài thêm mưa vẫn mưa rơi hoài cho lòng buồn dâng nao tháng ngày nào bên chúng xây mộng đẹp tình đầu gửi trao bao kỷ niệm đẹp vào hồn đời gieo trái ngang thương số kiếp hợp ta cho lỡ duyên ban đầu thương sầu tình ơi tình vương mang em về tình duyên mơ chiều mưa rơi ngập lối thương mối tình đầu mồ côi phương trời nào xa xôi người ra đi vội vàng còn lại gì chăng khi giấc mộng đẹp vừa tan đời trái ngang dẫu số kiếp hợp tan xin mãi thương anh hoài khắc tình ngàn năm đẹp vừa tan dù đời trái ngang dẫu số kiếp hợp tan xin mãi thương anh hoài khắc tình ngàn năm con ghi, dù đời trái ngang dẫu số kiếp hợp tan xin mãi thương anh hoài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 thái bình tìm trao ước non sông bước chân mịt mài dù núi biết sông dài dù trời cao đất lạ đừng buồn nhé em dù núi biết sông dài dù trời cao đất lạ đừng buồn nhé trong lòng sao vẫn thấy nào nào mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ thuốc đắng trên môi anh say men rượu em say men tình đêm nay ta uống cho say quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm tròn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chúa xót tình lỡ mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chúa xót tình lỡ là chờ mong ai lỡ thương rồi cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chính sông bên lỡ mình tối ấy. hồi âm chưa thấy em ơi nhớ rằng đây còn có anh đêm ngày hàng thương nhớ phơi đầy ngày đi người đã hứa toàn những lời chán chưa còn hơn gió hơn lần thư kể nghe chuyện sương gió kể nghe niềm ước mơ nhưng em vắng hồi thư hay là em hứng hờ hoặc là em không nhớ anh đâu khác người xưa ngày lẫn đêm mong chờ yêu nói sao vừa từ lâu đành xa vắng đời trăm ngàn cây đắng hỏi em biết hay chăng chỉ cần một hồi âm là anh mừng vui lắm cớ sao em phụ ngày xưa anh còn nhớ nàng tô thì bồng con ngóng trông thời gian đã hoài công người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng ngày nay chân thành của tình thế nhân tìm đâu trong tình yêu được bền lâu để kịp sao không giàu anh mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu đẹp lòng em yêu sâu xưa trước nữ chàng hưu từng đắng cay dài dầu chưa ô thước bạc cầu còn em từ xa cách làm anh hơn anh trách hỏi em có hay không mọi món đời hồi âm thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương em trắng tay đâu dám treo cao to bay cùng nàng dẫu em tỏ ra thương mến dẫu mình đi về chúng lối em sang đầu anh cuối sông tương biết em không màng rau sáng gấm

xa em trong gấm lụa êm ấm chỉ riêng mình anh giá lành thôi ước mong sau này công danh dỡ dàng thưa với mẹ cha đến giam hỏi cúi xin trời cao thương xót để chuyện sau này đổi lứa không muốn chia cách sông danh dở dàng thưa với mẹ cha đến giam hỏi cúi xin trời cao thương xót để chuyện sau này đổi lứa không muốn đời chia cách sông tương cúi xin trời cao thương xót để chuyện sau này đổi lứa coração ngoài phố đang kết hoa bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắn đo năm tháng xa đời có vui với ai Ta áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì hàng mi khép hờ răng mây tím nhớ ai nhớ ai trong đêm dài tóc rối quên cài đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên nền hàng cây xa bằng soi cơn mê đầy tìm đến bên em vòng đắng môi trắng đêm em hỡi em lời hứa xưa đã phai em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai đời có vui với ai Ta áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì hàng mi khép hờ răng mây tim nhớ ai nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài đèn soi bóng đêm sương rơi trên mềm sao rơi bên thềm hàng cây xa bằng soi cơn mê đầy tìm đến bên trắng đêm em hỡi em lời hứa xưa đã phai em mới có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau em mới có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai mây trôi theo anh về cuối trời muôn kiếp xây đời dựng lều hoa bên suối sống cho nhau mà thôi những lúc sương chiều rơi và khi gió lơi rồi mùa đông băng giá em không ngại sâu. hoa tiếng đời đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi tới phương xa nào đâu đón anh sao tình yêu buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ muôn kiếp tròn nhớ gian đi qua bao mùa trăng khoác áo hoa rừng xanh anh theo lớp quân hành đi xây đắp có chia phôi mới biết tình lâu dài chín chiến tan rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tua trên thềm hoa những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ chọn đời cho thương nhớ muôn kiếp trọn nhớ tình năm xưa anh với em yêu nhau em đêm như anh trăng vàng những chiều chốn nhà hẹn hò nơi công viên thế yêu nhau đến trọn đời rồi cùng nhau mơ ước một mái nhà đơn sơ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 nên ngày gian lao nôn nao đủ thời gian mong trọn mơ ước nào hay đâu em say đời xa hoa đành quên anh với lời thề đa vàng căn nhà xinh xinh mình ước mơ có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 lạnh con tim duyên tình giang dở nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con ta giờ anh quên tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng nên ngày gian lao nôn nao đủ thời gian mong trọn mơ ước nào hay đâu em say đời xa hoa đành quên về đã vàng căn nhà xinh xinh mình ước mơ có rồi giờ em ở đâu cuộc đời cao sang đưa bước em sang ngang quên lời hẹn ước năm nơi đây phố nghề mình anh đơn côi ngồi ôm thương nhớ trọn đời rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô linh, mình anh đơn bóng ghế bút lạnh con tim duyên tình giang dở nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con tàu anh thiếu em như sân ga vắng con thành tên đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng tình yêu như tờ giấy trắng như nước em xuôi giữa dòng vì hôm nay người đi nụ hoa yêu vừa hé thì xin giữ ân tình mình anh nhé sống cho kỷ niệm quá khứ tuy u màu tương lai mình gần nhau biên cương không mây xanh màu lá rừng nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng ngày mới đến bâng khuâng giờ vui nếm trinh nhân đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quên bè bàn vắng tin về hôm nay mùa đông mai kia là thu đến dù ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ nhau anh biết khi đi là cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em đêm nay trời núi xa canh thay bằng tiếng súng nửa trăng nghiêng đồi chết bóng như xé hoang vu núi rừng đời chính nhân mộng mơ bài thơ chưa đoạn cuối ngày mai chép thêm vần vào anh nhé viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em đêm nay trời núi rừng nhịp canh thay bằng tiếng súng nửa trăng nghiêng đồi chết bóng như xé hoang vu núi rừng đời chính nhân mộng mơ bài thơ chưa đoạn cuối ngày mai chết thêm vần vào ánh trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không xin thời gian chưa có mau ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đây ấp ba lô nặng lòng tám thằng trong chúng tôi đưa nghiêng vai ngồi tiếc nuôi đưa khoanh tay nhìn xa nhau trong vài giờ không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em ơi gió sông hương lạnh lắm phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa mà lòng nghe buồn riêng vấn vương khói thuốc chưa lần trăm mồi chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi đêm nay viết cánh thư tình đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa ý giờ buồn người ở phương xa vẫn vơ từng đêm qua đời trai nghiệp linh biết đi là gian khổ nhưng vẫn đi cho thỏa chi mấy thuở đường làm quen đó đây sông cùng nuối chia sẻ đau thương giọt cười cho nên dù người thương cho nên dù người nhớ ba tháng dài được bao nhiêu có yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trái hiền ngang đơn trăm mồi chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi đêm nay viết cánh thư tình đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa ý sợ buồn trai nghiệp linh biết đi là gian khổ nhưng vẫn đi cho thỏa chi mấy thuở đường làm quen đó đây sống cùng nuôi chia sẻ đau thương ngọt bùi cho nên dù người thương cho nên dù người nhớ ba tháng dài được bao nhiêu có yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trái hiền có yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trái hiền ngang người xa mái trường ngày chân lên néo đường hành trang là đôi tay niềm tin là con tim ta xây giấc mơ say gót chân qua thì thành với tuổi vừa chập cánh thành đô lắm người đầy xa hoa ngút trời còn đây dòng thư xanh làm tin lòng nhau cho qua dòng tố mai sau suốt bao đêm trôi dài vết hẳn đời cha khi ba lô vác trên vai đi tìm về tương lai em ơi thấu trăng đường đời phải xa nhau rồi gối chọn một giấc mơ chỉ công danh sáng ngời hứa hẹn ngày mai người vui với người còn ta vui với trời dù cho buồn đau mình ta lại say cho ngây ngất hôm nay dấu đôi chân mệt nhoài ta vẫn cười ngày mai đương đời phải xa nhau rồi gối chọn một giấc mơ chỉ công danh sáng ngời hứa hẹn ngày mai người vui với người còn ta vui với trời dù cho buồn đau ta lại say cho ngây ngất hôm nay dấu đôi chân mệt nhoài ta vẫn cười ngày mai dấu đôi chân mệt nhoài ta vẫn cười ngày mai dài dốc sỏi đường chưa chiều in bóng mây trời tại tê mùa tàn đồng xế lòng cô lư an phận chia mộng từ ly lỡ duyên còn tác hợp được gì cô chi đâu rồi tôi đã về đây tìm hương dấu xưa lòng đẹp trang đài ngàn thương mấy tuần chẳng nhớ chân mềm khuất dạng người xưa ấy xót xa nhiều biết ngọ cùng ai bơ ngơ bàn tay chân chăm nên lời ca nào đi tìm nhạc đâu vắng im đi bơ vơ mềm môi vì dịu đắng đông đầy đêm hoang vắng thuốc tàn khỏi tay vàng bướm mang phong nhụy hoa còn gì đâu đèn khuya đôi gương bờ liễu ngoài kia vũ trụ đen tối hai người cách biệt nỗi trôi bởi sao trời đôi sắc danh lòng đẹp trang đài ngàn thương mấy tuần chẳng nhớ chân mềm khuất dạng người xưa ấy xót xa nhiều biết ngọ cùng ai bơ ngơ bàn tay chân chăm nên nơi ca nào đi tìm nhạc đâu vắng im đi bơ vơ mềm môi vì dịu đắng đông đầy đêm hoang vắng thuốc tàn khỏi tay vàng bướm mang phong nhụy hoa còn gì đâu đèn khuya đôi hương bờ liễu du sâu ngoài kia vũ trụ đẹp tôi hai người cách biệt nỗi trôi bởi sao trời đôi sắc danh ngoài kia vũ trụ đẹp tôi hai người cách biệt nỗi trôi bởi sao trời đôi sắc danh thôi